Cô có ví dụ sau 4.218 chia cho 6 bằng bao nhiêu? Hãy cùng cô đặt tính nào. Phần chia số có nhiều chữ số thì các con thấy chúng mình sẽ nhẩm chia dần. Trừ, ở bước trừ ta cũng nhẩm, chứ ta không đặt phép trừ như ở những bài chia số có hai chữ số, chia số có ba chữ số, cho số có một chữ số. Và bây giờ các con hãy cùng cô đặt tính. Số bị chia nằm ở bên trái số chia nằm ở bên phải và sau đó các con kẻ. Chữ T nằm ngang và ở đây là phần thương, các con sẽ viết kết quả. Đầu tiên thì các con làm thế nào nhỉ? Đầu tiên 4 không đủ chia cho 6, cô phải lấy 42 chia cho 6 bằng 7, viết 7. Cô nhân ngược, 7 nhân 6 bằng 42, bước này cô nhầm ở trong đầu. 7 nhân 6 bằng 42. 42 trừ 42 vừa nhân, kết quả bằng 0. Như vậy, bước nhân ngược và bước trừ cô đã làm nhầm. Cô nhắc lại, 42 chia 6 bằng 7, 7 nhân 6 bằng 42, 42 trừ 42 bằng 0. Bây giờ thì cô làm gì nữa nhỉ? Cô bắt đầu hạ 1. Lúc này cô có 1, 1 chia cho 6. 1 thì nhỏ hơn 6, vì vậy ta phải không chia được cho 6, ta phải viết không vào thương. Cô bắt đầu chia. 1 chia 6 được không? Viết không. Sau khi chia cô lại nhân ngược và trừ nhầm. 0 nhân 6 bằng 0. 1 trừ 0 bằng 1. Cô đã thực hiện xong lần chia số 2. Bây giờ cô hạ tiếp 8 xuống. Cô sẽ có hạ 8 ta được 18. Bây giờ ta làm gì nhỉ? ta lấy 18 chia cho 6 được 3, viết 3 vào thương. Nhân ngược 3 nhân 6 bằng 18, 18 trừ 18 bằng 0.